Mến chào cả nhà Thì hiện tại anh Tuấn sà ờ, Lan đang triệu tập anh em ờ, chúng mình lại để bày tỏ cái ờ, câu chuyện cực gắt về gia đình bên vợ Và những cái nỗi niềm của anh sẽ được giải bày trong cái clip này Thì mời mọi người cùng theo chân anh em tụi em để tìm hiểu cái vấn đề này nha Quay lại bên kia nó nói mình quay cái gì đâu Dạ Là là sao tụi em đến đây ờ, ghi hình tức à, bức xúc tính ờ, không nói nữa, ảnh hưởng đứa con chuyện học con mình á hôm qua về cúng vợ mà bên vợ không cho mình vô nhà nhà viên của hai chồng không cho mình vô mới bức xúc giờ mình về quan tâm ờ, về cúng vợ mà không cho mình không về nó mình không quan tâm chứ còn tiền bạc vụ tiền bạc hai cho con của em em biết mà ông anh vợ ông làm gì mình đòi hỏi tiền nó chi chuyện chuyện 80 triệu hứa chuyển cho con gái thì em mới chuyển cho nó 20 triệu 500 rồi còn 6 triệu đợi chủ hàng nó chuyển ờ, tính rồi sổ nó mới chuyển nữa mà ổng là anh vợ làm gì mà ông quan mang vô tiền nó làm gì dùng sợ tiền bạc đồ con mình nhỏ nó ờ, sợ nó tiền nhiều quá ảnh hưởng tới tính mạng của nó nó bởi kêu con cái gì mà nói với ngoại đừng nói với ai ôm um sùm chứ còn nít mà cầm tiền tám chín chục người ta theo dõi này kia sợ tính mạng con mình rồi dạ. mà vì sao mà bên uh, giờ anh cho anh vô nhà tức mình không biết sao luôn giờ má nóng lòng nóng vụ kia nữa ai biết nhà viên của mình mà bà không cho vô thôi mình ờ, cũng nhượng bá nhịn bá đi chứ nhà viên của hai chồng mà không cho mình vô cũng bực lắm qua giờ cũng ờ, hỏi bà bà không cho về không cho về hay là anh ờ, lên tới nhà mà nhà lên tới nhà không cho vô nhà qua đi xe về tới nhà đến vô cúng vợ với ngoài mộ của vợ coi làm sao ờ, bả với anh vợ là không cho vô vậy mà có nhiều thông tin nói là anh không nên thăm gia đình người kia khi chi hạ mắt ờ, mở điện thoại cũng ai đâu mình đâu điện thoại nó không trả lời nữa mà nói gì nói chết móc theo trách đi mình cũng chịu chứ ừ. chuyện mình hỏi thăm con gái mình được rồi nhóm gái với, với em cũng điện qua lại hỏi mồ mã mẹ sao á dư tiền bạc sao ờ, ấy gì điện ba ba gỡ tiếp rồi bữa hổm tiền chuyến hàng chở ờ, tính được 20 triệu 500 ờ, gửi cho nhỏ con gái rồi mà tiền bạc của gia, cha con của em thì em biết chứ mà anh vợ làm gì mà anh quan tâm vụ tiền nó chi không nói em hứa chuyển 80 triệu mà sao không thấy chuyển rồi màu mã chị xong chưa anh xong qua về nó nghe nó đám tà mã gì đó anh dạ. về nhờ ông bác út gì kêu lên nói giùm nữa cho em về cúng nữa mà mẹ với anh vợ rồi không cho bây giờ là anh Tuấn đi đâu mà không thấy ờ, đi chơi gạo anh à đi chơi gạo còn mình cũng ờ, đang tò mò về anh mình cũng đi nhận bình thường mà công an ờ, ký bản cho mình đi mà có gì ta mời thì mình về chứ giờ mình đang thiếu nợ công an cũng trình báo cũng biết nữa cho mình làm ăn đang trả nợ chứ giờ đậu đó hoài tiện đâu trả nợ tiện đâu em xài á từ vợ mắt tới giờ là mượn vòng vòng với sửa máy này kia gần trăm rưỡi chục triệu á chỉ cho hai đứa con hết 15 triệu Cái máy nó hư là thời điểm nào anh? thì ờ, vụ ông đám xe băng đám sang ông kêu kiếm ờ, cúng rồi ờ, phao đạp cho động thổ đất rồi đó nổ lên chạy banh máy luôn đợt chạy kiếm sát nghe lời băng đám sang vậy á giờ chạy hết ra máy đứng hư luôn bữa sát vợ mới nổ lên mới mượn dương chính kè vô bờ buộc dây đàng hoàng sữa là được sự chỉ dẫn của một người nào đó là của băng uh, à, chú Tấm Sang ở Sài Gòn em có nhờ băng ổng vô nên à, kiếm sát tiếp vợ kiếm sát vợ em tiếp mà ông nói nghe sát tên vợ em mà ông không có nhận Thì em Tấm Sang Sài Gòn đang kiếm sát à, cũng tùm lum chỗ á thì nhờ trên ờ. nhờ trên bờ ta chỉ cho số điện thoại rồi anh mới làm sao làm sao mà hư máy thì ông vô không được ông mới chỉ cái dao phao cúng vậy đó cũng trên trên xương cũng tình trạng kiếm hoài không có đó anh bây giờ phao chỗ ngay ờ, vợ anh ờ, chìm chỗ nào anh cúng anh đạp máy chạy như ờ, động đất gì đó cho đất trâu vậy nổ sát lên à đạp mạnh cho nó đạp mạnh kia lên mà cái hua cái, cái huống gì của ta chỉ sao mình làm vậy thì dạ lúc đó có bên vợ đồ cúng ị ị nữa mà rồi sau đó rồi cơ quan mang cái vợ hiện tại rồi cũng không mời về việc của mình đâu có mời bóng vậy đâu từ ngày vợ mắt mở con lặn mộng à khi mà lúc mà kè ờ, sát vô bờ là anh lên với công an về thành viên công an tới giờ nó không đủ làm việc bọng vậy đâu công an kêu sợ sát vợ mình lên ờ, ta, bên vợ nóng ruột ờ, sợ có chuyện á đó dạ. mới kêu mình về phường ngồi chứ đâu có mờ bọng gì đâu chứ nói với bên vợ giùm chứ dạ. đăng đăng mình sợ ảnh hưởng đến việc học con cái của mình á chứ đăng tin đầu lao lao người ta trách móc con cái mình học rồi ảnh hưởng tới nó nữa bên vợ em chắc bị bùa hang đó vậy công an đâu nói lại mà cho quay hoài rồi nghe thông tin bên kia đang vợ anh ờ, làm đơn trình báo công an gì đó thì trình trình đi mình cũng làm mình ghi công an vô cột mà mình có sợ gì đâu mình tính ờ, cho công an vô cột càng sớm càng tốt nên ờ, trả lại sự minh bạch cho mình nếu mình có tội mình nhận tội chứ mình có sợ gì đâu mà thưa kiện đâu thưa đi chứ giờ con đang vậy ta thưa mình cũng ép ta được gì đâu thưa thưa làm cho mau mừng nữa tại vì có nhiều ờ, thông tin trái chiều tức là tìm những cái ờ, gọi là chứng chứng cứ này nọ để mà gạt vào cái cung của ta ừ có đâu cộng đồng mấy đăng đầu lao á hàng đó tại em vợ em buồn không buồn em làm nó đơn hàng nó vô thế chức em rồi đăng em ở tụ công an kêu làm đơn là hàng đó nó ghép cái khung cũng ở tụ đó mà vợ mình mới mắc lu bu quá thôi bỏ rồi à, sau sự việc này á là anh đi làm ăn rồi thấy có con ổn định không hay là mình có bị vướng mắc những cái gì đó khó khăn không bình thường đăng là tàu lao lao có một mới đăng mừ mình bực tính không có mượn anh nói này kia dùm để cho con mình ăn học rồi để ảnh hưởng con mình này kia rồi chứ công việc mình vẫn bình thường ha công việc mình bình thường đâu gì đâu cũng điện nhón gái hoài nó học có kẹt tiền điện ba ba gỡ đó mà tiền bạc thì cha con ờ, của em em biết chứ không anh vợ không làm nhưng mà tiền của nhón gái mà không hỏi ờ, chưa chuyển chuyển chưa chuyển chưa làm gì ổng là cậu thôi chứ ờ, mà không quan tâm vô tiền bạc đó làm chi rồi hoàn thành cái mộ của chị Hà Hà đó là bắn bao nhiêu tiền anh chưa hỏi nhân gái đi học luôn bu nó chưa nói thì lúc đầu em có nói với nhỏ con gái nó coi mộ mẹ con nhiêu thì ấy nữa thiếu đủ nhiêu gỡ điện ba ba gỡ thêm mà tiền hàng nó chưa trả nó trả mới 20 triệu 500 mà chuyển cho nhỏ con gái ừ còn chuyến sau năm mấy 60 triệu ta chưa chuyển em quyết định đến bỏ làm ăn luôn đến thưa nó đó cái gì đang có sự thật thì nói sự thật thì có một mà nói tới mười không à bởi bên vợ em mới biết nghĩ sao có cơ quan công an vô cuộc thì mấy đó thôi bỏ đi mà chuyện vậy lên tạ mã cũng lên quay bằng ờ, từng cũng quay quay hoài ảnh hưởng con mình chứ mình có sợ gì đâu bên công an sự chỉ em làm đơn nó thưa nó đó mà em thấy lu bu vợ con mình vậy thôi làm hoài gây cắn hoài mất công bên công an chỉ kêu làm đơn là thưa là hàng đó ấy đó vụ mà đăng hình em ở tù này kia công an nó ghi trơn rồi nó xong việc này mờ hang đó nó vậy là công việc hiện tại của anh là vẫn bình thường bình thường gì đâu anh công an bỗng đâu có mời gì đâu đợi ờ, có giấy khám nghiệm tử thi rồi nó điện cho mình hay như hai bên là ờ, có cái bản này kia rồi à, chưa cho kết quả anh chưa biết kết quả anh có điện nhờ công an nó anh cứ đi bên đường đi ờ, làm kiếm tiền đi ờ, có gì em mời mời thì em ờ, nó mời nào mời em có mặt chứ mình có gì đâu chống tránh tức cái vụ mình về mà nhà mình nhà riêng của hai vợ chồng có nhà của ba mẹ bà vợ mình không tức nữa nhà viên của hai chồng mà về không cho mình vô nhà vậy đó ai ai ai, ai không cho anh bà vợ với ông anh vợ à. rồi ra mộ cúng ờ, mộ vợ coi sao cúng không cho cúng về nhà không cho về luôn rồi thấy vợ mình mới mắc gì ờ, cũng con người ta, người ta nói vậy thôi mình cũng ờ, không có ấy nữa mình bỏ mình về bà đâu có dòng họ đâu đâu hỏi điện số điện thoại bà cái ấp đó ấp gì bà biết không nói sớm sớm hỏi ấp gì ấp chỗ vợ tôi nhà vợ nó ấp gì bà biết không có rất nhiều trên cộng đồng mạng á không phải uh, là ví dụ anh em youtuber quay mà khán giả cũng thắc mắc đó, tại sao 12 ngày mới nổi lên rồi có người đặt nghi vấn này nghi vấn kia theo anh ừ, giờ sát với xong luôn sao mình biết dạ. giờ mình cũng tích cực ngày đêm ngày đêm kiếm hoài không có mình cũng biết sao giờ ngự thì nói sao mà bao ngày ngự nói 12 ngày giờ đó thằng lễ trên đó nó 24 tuổi đó giờ cũng 10 ngày nó chưa nổi đó sao không đặt cái vấn đề đó đi vợ 12 đó mự chưa thấy không đặt vấn đề đó nữa ra ngoài mộ vợ em kêu cộng đồng mạng nguyên góp á nậu nhiêu đó em là đơn nó cũng chết đó nữa bên em với bên vợ đâu có nghèo khổ đâu mà dám ra ngoài mộ kêu ờ, cộng đồng nguyên góp á thì anh cứ đưa số em đi người nào cộng đồng nguyên góp điện số em nè em làm đơn thưa nó cái một luôn à ai góp nhiều nhiều nói thì điện em em làm đơn là em thưa nó cái một luôn à tính vợ coi vợ mình vậy cũng buồn tính bỏ qua mà làm với quá là quá là, quá làm à Không cứ đăng số điện thoại em đi cộng đồng mạng đó người nào quyên góp tiền của vợ mộ vợ em nhiều đó cứ nói thì em ờ, làm minh bạch em lấy tiền lại cho em thưa công an luôn hôm giờ công an sự kêu em làm đơn hoài nó mà tính bỏ mẹ đi ờ, vợ mình vậy làm với công tùm lum mờ hoài con anh với anh hai cha con có xích mích gì không như là bình thường vậy đâu ai để mà giận hờn anh gì không không không hai đứa con nói chuyện bình thường hôm qua về ờ, có điện cho con nó ba về cúng mẹ sao ngoại không cho ba vô còn nhỏ gái cha điện nó hỏi sao kỳ vậy nó con điện hỏi ngoại á qua điện nhỏ gái đi không ờ, con gái anh đã đi học đang đi học anh lớp 12 anh Vì không có nhà hả? ờ thằng trai cũng học đó sợ đăng tin đồ lao lao mà ảnh hưởng tới con mình mà bên mình không nói mà làm hoài bên vợ em bị bùa hay gì đó, lên là cứ phóng vắng lên phóng vắng nói nó một nó nói tới mừ rồi con cái mình đi học tới trường này kia nghĩ luận này kia hoài không biết suy nghĩ gì sao chứ mình có làm đâu nói đăng đăng nhưng mà ảnh hưởng con mình thôi chứ em ai nói nói vậy em cũng bỏ tại bực cho mình qua đi về mà bác không cho vô nhà nhà mình á nhà viên của hai chồng không cho vô em mới bật em mới đăng luôn á dạ. lúc đó sao anh không nhờ cơ quan chức năng ở địa phương đó cho mình à, lại để mình... ừ, có kìa mà thôi bà không cho bà không vui rồi mình vô mất công nữa để từ từ bà hiểu qua tính nhờ công an à, huyện luôn đó mà nó lu bu quá thôi bỏ đi dùng mẹ với chứ anh vợ không cho thôi vô công ờ, bực mình này kia có chuyện nữa chứ qua em nhận gạo bỏ quyết định về đang cúng với mộ vợ em với bằng thờ này kia đó mà không cho vô thâu thì cũng đợi cơ quan công an đã làm việc đi mà công an đã xử đi ờ, buông ra đăng đăng nghe, nghe lời mấy đó đăng đầu lao không vợ chảnh ỉa ông ra hai nó chạy lên đăng chạy lên đăng nói chuyện xàm xàm có một mà đăng mừ mà không nhìn nhận lại coi sao mở lại coi sợ tu nghiệp hai đứa con đi học thôi qua về mà vợ mà vợ không cho vô điện nhân gái nhân gái cũng nói sao kỳ đó ừ, em mới kêu ờ, con điện hỏi ngoại rồi còn làm đơn làm bọn thưa thưa mình có sợ bọn gì đâu mà đăng hoài với ảnh hưởng con cái cháu quả đồ tùm lum như, như bà làm đâu phải hay đâu dạ. hai đứa cháu nay nhiêu tuổi rồi anh nhỏ con gái 18 tuổi học lớp 12 anh còn thằng trai 12 tuổi học lớp 6 rồi dạ. cũng lớn rồi cũng nhận thức được rồi nhỏ con gái lớn đó giờ tiền mới đem về mồ mà chuyển về cho nhỏ con gái đó nhưng em tức ông anh vợ tiền bạc gì có với cha con nó làm làm phần mộ nó con ờ, nó lớn nó làm tiền bạc nó nói với ngoại nó làm gì làm mà không theo xô bó vô tiền sao nó chuyển tám chục mà không thấy chuyển lẽ chuyển mỗi lần chuyển phải trình cho ổng vợ không coi mồ mã tiếp vợ em thì em cảm ơn rồi mà tiền bạc thì không làm gì muốn ông xôi bối đó làm chi mơ nhãn gạo anh mà nhân gạo có nghĩa là hôm nay anh ờ, mời tụi em đến đây để ờ, ghi hình anh là anh bức xúc cái, cái vụ nãy giờ anh chia sẻ đó ha ờ đã bức xúc mới mời anh lên đây nói với em tính không bỏ qua luôn cho con mình ăn học mà mình nhịn hoài nhịn hoài bên kia làm hoài bức xúc thì ờ, tất cả anh em thì cũng đang đứng ở phía trung lập để đưa tin cho cộng đồng mình thì xem. mình có sao mà nói mạng vậy đừng thêm bớt còn bên bà vợ thì có nói có hai câu đưa vô mười câu vợ nó kêu cộng đồng nguyên góp nó biết có nguyên góp nó đựng nhiều chưa nữa dám vào mười mộ vợ em đang cắt đó mà kêu cộng đồng mạng nguyên góp uh, ờ, nguyên góp mà nguyên góp cái gì ai kêu bên vợ em có anh ăn em bán xà lan em cầm xà lan em ờ, cầm giấy tờ em xây mộ vợ em không được nữa sao mà kêu quyên góp mà hôm câu đó em có trình công an rồi công an hỏi có đăng không mà nói ờ, ba tin nó không nội thì chưa dám đăng nữa con nhỏ của anh à, mình à, sẽ nhận nuôi hay là ở với ngoại anh? thì con lớn nó đó giờ ở với bà ngoại nó nó, muốn theo mình thì à, mình nuôi còn nó không theo ở với ngoại nó bình thường thì từ từ con nó hiểu thì ngoại nó còn sống thì ngoại lo cũng được mình có tiền tức là mình đủ điều kiện để mình nuôi con ha mình đủ điều kiện chứ mình đâu có thiếu thốn đâu dạ. cũng kêu những gái nghỉ học đi theo cầm tiền giống mẹ nó nó mà nó ham học nó không chịu nghỉ cảm ơn tướng đã chia sẻ về cái sự ờ, cái nỗi lòng của mình quá bức xúc quá kêu mà anh ấy ờ, tính bỏ không có nói nặng gì nó làm mới làm mới làm quá làm nó ghét rồi ờ, chào anh nha